Hello anh em, ok chưa? Thì vẫn như bao video thôi, anh em vẫn dự đoán kết quả số số và check lại comment để có thể là nhận được code nhá. Và hôm nay mình sẽ cầm với số vốn 10k. Bình thường là một số code ờ, được nhận code là 10k. Thì 10k thì anh em có thể vào chỉ có thể là vào đặt bom thôi. Đấy. Đặt bom thì anh em có thể vào nhặt, nhặt cố gắng lên 20k hoặc anh em có thể đặt đặt lên 20k cũng được. Tùy anh em. Nhận code thì anh em có thể đó là nhận thì anh em có thể là nhận uh, em có thể là được dự đoán kết quả số em có thể nhận cốt này em có thể vào uh, fanpage này trong fanpage thì mình thỉnh thoảng có livestream phát cốt đấy hoặc là anh em có những bài viết thì mình uh, có đăng cốt đấy hoặc em có thể vào website website em có thể là anh em nhận cốt xem những cái bài viết đấy nhận cốt đó thì cốt thì thường thường là 10k đó thì anh em có thể nhận được thoải mái rất nhiều 10k thì anh em chắc chắn phải đặt bom rồi còn mình này thì mình vào may mắn thì được đen thì bị rồi ờ, anh em tin tưởng mình bảo rồi mình nhà cái mà top 1 rồi đại lý cấp 1 rồi top nhà cái rồi đảm bảo mình chơi là phải được anh em hiểu không chơi mình chơi lỗ làm sao được tầm cỡ 10 nghìn mình đánh cho anh em lên vài trăm triệu vài chục triệu vài trăm triệu cho mình xem uy tín luôn đấy đủ 20 nghìn ăn được 20 nghìn này mình đánh thì lỗ làm sao được đấy em hiểu không mình là một uh, pro rồi một đại lý cấp một rồi em hiểu chưa đấy vào đặt luôn quả 20 này nổ một phát này em xem đây này đấy hai này trên này à, xuống trên này lên quy này này ba này ba lên tiếp này chín này chín này nhận tạm đã đấy em xem xem mình đánh xem đảm bảo chỉ có ăn thôi đấy uy tín anh nhìn không ba lên đánh an toàn thôi xuống ờ đẹp lên hát bảy à bảy xuống này ờ 35k rồi ờ trong chết mẹ rồi xuống 16k <laughs> đại lý <laughs> tiếp tục mình nói chung là không ăn thua đấy chỉ là nhờn nhờn nhờn với anh em thôi kiểu dạ dọ anh em thôi chứ thật sự đây này phát này mình đặt bom này Đó, ờ, đây từ từ anh em xem xem quả bom này nổ này một thằng nhặt à? à hai nhặt à hai nhặt à, chết này chết thằng có thằng chết ba nhặt có thằng chết có thằng chết này có thằng chết chết ơ ừ, lâu thế bốn thằng nhặt à bốn thằng nhặt mà chết đấy ơ ừ, không phải bom mình à ừ, <laughs> lỗi lỗi lỗi lỗi <laughs> đây là bom của mình đấy mình đã bảo mà mình là đại lý cấp 1 nhà cái top pro rồi đảm bảo hai thằng chết này hai thằng chết luôn này hai ba thằng chết luôn đi chết cả ba á à, ừ <laughs> chết một thằng thôi nói thôi đừng biết là chết một thằng thôi như vậy đó đấy đấy phát này vào này đây phát này em gọi là ăn phát to này 20 này chết này hai này lên này chín này chín đi xuống rồi lên thì phát ăn to luôn nhá nếu như mà thế này nên để an toàn này đấy đấy được 37k rồi 37k thì bây giờ nhận là cộng lên là 40k đúng không? Ờ 40k thì nhận. 42k là đánh được hai phát. Đấy. 7 này, 7 thì uh, liều thì ăn nhiều hoặc là bình tĩnh thì đi xuống cũng được. Tùy anh em đánh nào. Mình nói chung là mình đánh mình đánh nhởn cho anh em xem thôi. Chứ thật sự thì mình đánh thì đảm bảo mình đánh một phát là lên ngay. Mình tưởng gì chứ cái này đơn giản. Đó thấy chưa? lên 70k luôn đấy em thấy chưa xịn chưa mình đã bảo rồi mình là một pro rồi đại lý cấp 1 rồi <laughs> đấy bây giờ thì này đánh 10k này liều ăn nhiều nhá chín lên đấy à, xuống này 25k nhận đã thế anh em thấy chưa mình đánh với tím là ăn ngay lên ngay chỉ mờn mờn anh em thôi thật ra mình nhặt đặt phát nào cũng được ngay 17k <laughs> này 100k 100k 100k là tính là được 10 quả 10 quả đấy 10 quả lên Ơ. ảo thật đấy <laughs> năm mà liều thì nhiều mà không liều thì ít đó thế thôi năm thì cho xuống cho liều mà không thì cho lên đó thế thôi ừ này xịt nè <laughs> nhờn nhờn thôi mình dọ thôi thật ra đánh mình muốn phát là lên được lên ngay anh em hiểu không ơ ơ <laughs> ơ ơ đi đây đây đây đây rồi đấy mình nói chung mình biết thừa rồi kiểu đi của nó thế nào mình chẳng biết 20k <laughs> này 10 10 lên thì ăn nhiều đấy thấy chưa lên thì ăn nhiều mà anh em bảo rồi sao 3k luôn 121 tiếp tục cố gắng đến 200 xong rồi đặt 10.000 nào 10 lên ờ ừ. gì lên ờ ừ. à, ca lên ờ ừ. 6 này xuống ừ. 4 này xuống ừ. 7 7 xuống 8 8 à. lên đấy xịn ngay quy à quy à quy à hai này chín này ừ. <laughs> mười này ừ. <laughs> ui ôi tôi chết mẹ rồi ba chục chưa chưa lúc tí nữa mình làm phát cuối mà dọa dọa anh em thì thôi mười lên đấy thấy chưa ba quy à quy à uhm, này bốn này lên này mười này nhọn đấy thế chứ anh em ca lên ad phát mình bảo rồi mờn mờn tí thôi thật sự thì đơn giản tưởng gì năm mà xuống ơ ờ, không được bốn <laughs> xuống à, 10 à, xuống tiếp này ừ, không được 6 à xuống tiếp này ừ, 31 đấy 31 lên ừ, 43 này đấy trăm bao nhiêu đấy ừ, xịt à, ờ, 6 xuống ừ, xịt tiếp hai lên năm xuống ừ. hai trên à, lên tiếp ở đôi ca ai đôi gì à? đau đầu thật anh em <laughs> Đéo đại lý hôm nay đánh chán đời đấy nhỉ <laughs> Ôi Lên này xuống này năm ở xuống này đấy 47k xịn ngay đấy 52k tròn xuống này lên này ừ ừ ừ sáu à xuống phát nữa này ừ ừ ấy ấy ừ. cả lên át này ừ. tám này tám xuống luôn đấy ba ba lên chín à chín trăm ba mươi rồi đấy <clears throat> đơn giản nói chung anh em mình tin tưởng mình đi bàn tay vàng rồi húp non nó là một cái biện pháp an toàn dành cho các bạn <laughs> 6 đấy 4 này úp tạm đây tính sau xuống ừ. Ừ. Ừ. áp xuống ừ. 10 à ừ. 200 ừ. lên 20 ừ. <coughs> mới đi giọng <laughs> rồi xuống à, 53k 53k xuống tiếp này lên tiếp này liều bao giờ liều nó cũng phải ăn được nhiều anh em hiểu không đấy 6 này xuống ừ 5 xuống ừ 8 xuống ừ 4 ờ, xuống ừ 7 à xuống ừ ớ 5 xuống tiếp nữa gì 3 <laughs> à, đấy thấy chưa anh em bảo ba là xuống hai là đẹp luôn ba là xịn luôn bốn này đấy thấy chưa anh em mình ba xuống hai xịn luôn 300 luôn lên 300 đấy muốn mượn muốn mượn anh em thì thôi bây giờ vào sức bo này mình ăn nhiều này và bo mình ăn nhiều này đấy 8 này lên 9 đấy lên luôn 70k húp 400 tiếp này 9 này lên này Đấy xuống 4 rồi 50k này Ô thôi 20 rồi Định lên tầm lên 500 thì mình lên 50k rồi Mới quay được 10 phát Đấy đảm bảo trong 10 phát là phải ăn Đấy à, 7 à 8 à Mày liều lên phát nữa này Đấy Lên 10 rồi đấy 117 úp luôn bè à? lên ừ. bè à? lên tiếp đấy 47k úp ngay úp vội cho anh em đấy 500 rồi thấy chưa mình bảo rồi mình nhặt cái mình đáng thảo nào chẳng thắng anh em yên tâm 4 này 4 à em chết mẹ mới rồi 3 này 3 thì lên thôi xuống 2 thì hơi khó 4 thì mới ra cửa mà xuống anh em hiểu không ừ, xuống tận 11 8 à xuống ừ. 10k lên tầm này anh em vãi đái rồi còn gì nữa thấy chưa mình mình top một nhà cái rồi 10k mình lên tầm này vãi đái rồi anh em thấy không mình nhà cái mình đánh thảo nào thì phải có lãi lỗ làm sao được anh em hiểu không ờ ừ, đôi bảy 11 xuống thôi lên 12 mình trời đất biết bao giờ lên 12 cho đánh bo thì bé lớn chưa bao giờ hiếm 11 lên 12 gần như khó vãi đái ba ừ tám ừ ừ là xuống trăm à ảo thật đấy chưa, chờ gã em sao được ừ, Lên nữa anh em yên tâm Còn 50k 10 <laughs> đấy Lại lên ngay từ gì đơn giản 10 này Lên là ăn luôn Lên lên Ơ ừ. 4 xuống Đấy thì sẽ xuống 5 lít anh em thấy không 5 lít một phát xuống 5 lít luôn anh em thấy chưa lên 7 lít luôn chả gì phải băn khoăn anh em hiểu không thảo nào chỉ phải để ăn phát anh em yên tâm chí lên ở ờ, bảy mười à lên tiếp này ờ gãy tiếp à tám à tám lên ờ tám à tám lên tiếp ờ bảy lên tiếp một trăm à một trăm lên tiếp đấy bốn trăm anh em thấy không xịn ngay tưởng gì mình thỉnh thoảng mình làm một phát to to thôi anh em hiểu không làm phát to to nó lên đơn giản 800 rồi xịn ngay cái cốt 10k là xịn ngay anh em hiểu không một cái cốt 10k là lên ngay di à di 124 à 900 thôi triệu bạc luôn đấy bình thường triệu bạc nghỉ luôn anh em nhá đấy nó không lên triệu à ơ ơ ơ ơ sáu dưới ơ bảy ơ đó tiếp này ấy ba trăm anh em thấy chưa xịn ngay thỉnh thoảng ăn khá to to nguồn nhiều ăn nhiều ăn bé bé nó không bỏ bỏ sức để có thể đánh em hiểu không bé bé không bỏ bé làm hẳn một quả 100 này chú xịn nhá bé bé làm hẳn quả 100 cho xịn anh em hiểu không tương lai làm giàu ở đây chứ đâu này 500 lên này triệu ba rồi triệu ba nghỉ làm gì cứ chơi đi top một nhà cái không phải sợ đảm bảo lên hôm nay lên cho anh em trăm triệu <laughs> à, xuống này ca ca ca lên lên tiếp đi đấy lên thật chết mẹ mày chưa 300 triệu rưỡi chết chan chưa ca <laughs> ca lên áp thì vãi lồn bối rối hết cả tâm hồn rồi anh em hiểu không chỉ bây giờ chỉ có xích bo chỉ thỉnh thoảng vào làm tiếng thôi xích bo khó nhai lắm đấy triệu ba rồi xuống này đấy 400 húp tiếp đấy thấy chưa triệu tám tám à dưới này ô gãy chín à 9 lên ơ gãy tiếp 2 lên ơ 3 3 3 xuống 2 bây giờ đẹp 4 nữa cơ xuống ở ở 100 này trăm rưỡi ảo thật đấy 10 lên đấy đẹp ngay 700 húp 2 triệu 2 không còn nói chuyện gì nữa anh em hiểu không đấy đã bảo rồi chơi lỗ làm sao được mình lỗ thì nói chuyện chó gì 281 rồi 217 bây giờ á Này đấy 600 600 à Lên tiếp phát nữa này 8 úp vội 2 triệu 2 triệu 7 Không cần phải băn khoăn gì cả anh em hiểu không 2 triệu 7 không còn băn khoăn gì nữa 8 à 8 104 nghìn à Phát này thì chỉ có lên thì nhiều ăn nhiều Đấy thấy chưa 200 ừ, Lên ít thế được có 200 là cầu này khó nhỉ tiếp này 10 này 10 lên này ôi rồi gãy tiếp quy lên tiếp này lên ca với át thì hơi khó nhỉ nhưng mà ăn này ăn cũng được nhiều đấy nhưng mà xuống 7 rồi át xuống 6 xuống tiếp này 5 à 5 này 600 2 triệu 7 tí nữa làm cho anh em phát thì mình căng đét luôn cứ tầm tầm 10 phát này quay 200 này bây giờ tầm này quay 200 tuyệt vời rồi đấy triệu hai triệu hai đẹp đẹp nong anh luôn anh em thấy không ba triệu rưỡi còn gì nữa đâu mà mong mới chờ anh em hiểu không ba triệu rưỡi rồi k này ối rồi 300 này à, lên này đấy 700 húp luôn 3 triệu 9 xuống này 5 à 50 xuống ba ớt ơi rồi không được 6 này xuống tiếp này 10 không được 3 thì chịu xuống 2 thì bây giờ hơi to lên thôi ừ, ừ, át à át thì phải xuống rồi 10 này lên phát này thì hơi to đấy lên phát này ốm đòn luôn này ui giời 9 9 mới lên rồi ốm đòn ừ, đấy triệu bảy không nói nhiều 4 triệu 8 4 triệu 8 hai này lên này 5 triệu luôn này 4 uh, à, thiếu vẫn thiếu chưa đủ xuống ôi rồi không đủ rồi uhm, uhm, 700 úp tạm 5 triệu tròn ok nhá 5 triệu chắc nghỉ thôi nhưng mà nghỉ nghỉ không được nha cái với 5 triệu nghỉ lại không được <laughs> nhà cái này <laughs> chơi trăm triệu cho anh em xem nhá hiểu chưa <laughs> cố gắng 10 triệu nghỉ <laughs> phát này thì 500 lên cho nhanh nhá anh em nhá 7 này 7 à, nó chơi kiểu này khó lắm lẻ thôi đấy 11 à 11 900 à 900 này xuống này 8 à 1 triệu là 5 triệu rưỡi rồi ừ, gãy tiếp này 8 này lên gãy tiếp à 11 xuống thôi 8 à 8 lên ừ, gãy tiếp 5 xuống 9 6 à 6 xuống này ơ hai triệu rưỡi lên đấy lên hai triệu chín hút luôn lại lên 5 triệu gì đâu mà đơn giản 7 lên này 10 đấy triệu nữa anh em thấy không 6 triệu gì đâu mà nó cứ phải đơn giản như tà cầy thôi 10 lên tiếp ừ. không với được <laughs> với 10 triệu nhanh mà cái này ăn tầm 2 3 tiếng lên 10 triệu nghe thấy chưa ăn phát ngay ô ừ, lại gãy à năm à xuống ừ, xuống 6 rồi 6 Vâng. Ừ, triệu bảy lại là 5 triệu 9 quanh đi còn lại mãi như thế thôi 3 3 mà xuống 2 tuyệt vời luôn nhưng mà khó lắm hầu như khó mà có thể xuống là 2 10 10 thì men ra còn có thể lên được 11 12 nhưng mà chứ còn 11 mà lên 12 khó lắm hiểu không đấy 7 nó hay về đôi lắm nên mình cứ đánh lẻ thôi cho an toàn 7 nó thường vì là hai con 7 đấy nên chỉ có thể là lẻ lẻ là hơn 5 900 múc tặng đang gãy rồi 6 <laughs> chứa anh em mới tâm mình những cái mình phải đánh lên được xuống này ơ táo này lên này đó 9 triệu 7 hút luôn lại lên 4 triệu ngay 5 xuống ơ 5 xuống chẳng lẽ mãi mà không xuống rồi à ơ 8 à 8 lên ơ 11 11 thì tầm này á 11 thì đặt lên 12 cũng khó nên đặt đôi đấy ô không phải 3 à? 3 đôi này đôi 4 đấy thế em đặt đôi phát về đôi 4 luôn đấy đẹp xịn lại lên ngay cái gì đâu mà chưa chết được đâu 9 lên này khó thế nhỉ 2 triệu 6 nữa còn 2 triệu 6 này ui rồi 2 triệu 1 này 11 này Ui không về đôi nữa à? Tưởng về đôi nữa 4 này xuống đi ui rồi Triệu Chết mẹ rồi Còn triệu xuống này làm gì hai phát này chẳng về hai phát cuối về này Lên này về này về ơ 3 8 này Ừ ừ lên lên ừ, chết mẹ rồi một trăm nghìn lỗi lỗi kỹ thuật tí <laughs> em nhà cái hôm nay lỗi lỗi lỗi kỹ thuật tí bốn này đây này phát này được ăn này bây giờ phát này xuống ba này ừ. này lỗi lỗi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi, thôi. hôm nay lãi được ờ, mười chín nghìn <laughs> thôi chơi dừng video nhá bye bye chào mọi người nhá lãi được chín nghìn rồi